Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 18 à, tháng 5 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai vừa về được chiếc xe Toyota Innova Năm sản xuất 2008 Phiên bản G Xe một địa chủ mua mới gia đình 280 triệu Anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe này gọi cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Số 0919 24 3566 Chúng ta xem sơ lược bên ngoài xe Ngoài xe sơn còn à, khá là rin à, chiếc xe này đặc biệt một chủ mua mới sử dụng không có lỗi trăm phần trăm về phần đồng nha xe cực kỳ đẹp vừa về tới cho rửa sơ là quay cho các anh chị xem liền à, à, chưa có giảm sơn đánh bóng nha sau khi dọn dẹp xong chúng ta sẽ à, quay lại và coi trực tiếp hơn chiếc xe biển số 51 52F 6585 à, chính chủ mua bán à, ủy quyền công chứng à, anh chị nào muốn sang tên hoặc là ủy quyền tiếp đều được hết ừ, xe còn à, hầu như là riêng tuyệt đối không có lỗi chút nào nha cửa hàng đang cho kiểm tra bảo trì bảo dưỡng đánh bóng vệ sinh rồi à, chúng ta xem à, sơ lược bên trong xe nha bên trong xe của mình thì à, bộ da này là da riêng theo xe nha các anh chị bộ da riêng theo xe rất là sáng có à, gắn màn hình để tắt cái à, âm thanh đi gắn cái màn hình lên Ồ, máy quá êm luôn máy êm như xe điện các anh chị ơi không biết xe nổ máy luôn nha à, phiên bản G của mình à, là xe cũng tương đối đủ đồ nha các anh chị xe này trăm phần trăm không có dịch vụ taxi không có à, à khoan đục đúng tư nhân luôn hầu như là à, tất cả những đều theo xe đều khá là rin nha các anh chị nha khá là rin rất đẹp nói chung là sùng chỉ bao các anh chị đồng là rin trăm phần trăm à, quay video không cho mở nhạc à, không thay mở nhạc à, âm thanh rin theo xe rất là hay các anh chị nhìn này tất cả các chi tiết nha xe rất là nét à, cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe à, ô tô cũ từ 4 chỗ đến à, 9 chỗ ngồi giá tiền từ 50 triệu cho đến 500 triệu đồng anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe này thì chúng ta liên hệ với cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai xem à, số điện thoại 0919 24 3566 cửa hàng mở điện thoại 24 trên 24 nha rồi anh chị à, lưu ý là cửa hàng à, luôn luôn tiện các anh chị cộng tác viên phụ bán xe với cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai cách thức làm thì chúng ta truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai và chúng ta chia sẻ à, lên à, trang cá nhân Zalo Facebook à, bán sau khi giao dịch môi giới bán thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản qua cho các anh chị qua số tài khoản nha hôm nay là mùa hè ve kêu mùa hè ve kêu mới năm đến hè lòng mang mát buồn à, xe năm sản xuất 2008 là các anh chị đó phiên bản G Xe này Sùng Chỉ phải nói là rin tuyệt đối Chưa vệ sinh đánh bát, chưa dặm sơn Để xe nguyên bản như thế luôn nha anh chị nha à. Rồi Anh chị nào có nhu cầu kết nối mua chiếc xe này về làm à, chân đi Hay mua cho anh em bạn bè người thân thì cực kỳ là rin Chiếc xe này là năm sản xuất 2008 phiên bản G xe à, một chủ mua mới sử dụng và chưa hề à, có kinh doanh một ngày nào cửa hàng à, sẽ quay cho các anh chị coi sơ lược rồi sau khi các anh chị mà muốn mua trực tiếp thì gọi cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai số 0919 24 3566 cái được cái bộ da riêng theo xe này đẹp quá trời xe này cực kỳ đẹp anh chị ơi cực kỳ đẹp trời mới lạnh thổi vèo vèo vèo vèo máy lạnh thổi vèo vèo xe cực kỳ đẹp nha có hai màn hình tivi sau rất là đẹp bộ da riêng tất cả các đồ theo xe hầu như riêng hết chúng ta không có cái à, cái lai like, cái món nào trừ cái vỏ xe thôi nha à, trừ vỏ xe thôi xe rất là đẹp về khâu gầm máy các anh chị ơi một chủ mua mới trời ơi gầm bảy màu luôn á nha gầm bảy màu luôn á Ồ, gầm bảy màu rất là đẹp rồi xin dắt lại chiếc xe này Năm sản xuất 2008 Phiên bản G Giá tiền chào bán 280 triệu Bao công chứng ủy quyền hoặc rút hồ sơ cho các anh chị ở tỉnh xa Các anh chị nào muốn kết nối thêm Số điện thoại 0919 243566 nha Rồi Rồi Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai sẽ giới lại hai giá tiền 280 triệu 280 triệu rồi xe riêng cực kỳ luôn quá trời riêng luôn nha anh chị nha số 0919 24 3566 cửa hàng nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô đã qua sử dụng à, luôn luôn tiện các anh chị cộng tác viên nha mua bán trao đổi à, liên hệ với cửa hàng Lê Ngọc Đồng Nai kiếm thêm thu nhập chúng ta cùng bán cùng kiếm thêm thu nhập với là Ngọc Đồng Nai cũng như là chúng ta chia sẻ video đặc biệt hàng tháng tới hàng về tới 450 chiếc xe đủ loại các anh chị à, nào muốn làm cộng tác viên thì chúng ta chia sẻ video bán kiếm thêm thu nhập việc cuối năm cũng như là đầu năm hoặc là giữa năm chúng ta đều có số lượng xe cực kỳ nhiều anh chị nào muốn kết nối thêm thì chúng ta cứ à, bấm vào nút đăng ký có phải màn hình kênh youtube sẽ tự thông báo tới số điện thoại của các anh chị biết là hôm nay có xe mới về vì hàng tháng cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai về tới 450 chiếc xe à, anh chị không bấm đăng ký là kênh sẽ không biết thông báo cho các anh chị là có xe mới về nhé lưu ý là vậy à, vì à, số lượng xe về tương đối nhiều cho nên chúng ta cùng nhau bán cùng chung nhau kiếm thêm thu nhập với Lân Ngọc Đồng Nai chiếc xe về các anh chị nhìn à, đất nè đất còn à, dính trên xe hầu như là cực kỳ riêng luôn nha đất trên kính xe hầu như là cực kỳ riêng luôn Đó, cực kỳ riêng xe này riêng trăm phần trăm nha rồi à, chúng ta xem cái hầm máy á rồi nhanh tay liên hệ số cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai 0919243566 nha xe quá trời riêng luôn các anh chị nha không phải là riêng không nha quá trời pin luôn à, một chủ mua mới sử dụng biển số 4 số 280 triệu chúng ta chốt liền có chiếc xe về vừa xài vừa đi du lịch rồi những chiếc xe riêng như thế này cực kỳ có giá trên thị trường nha các anh chị À, cực kỳ có giá trên thị trường đó, máy đang nổ á máy nổ không biết xe nổ máy luôn nha còn tiếng kêu ngoài là tiếng ve kêu mùa hè nha các anh chị hè về ve kêu ừ. các anh chị mà có kinh nghiệm trong nghề xe là nhìn quay như thế này là rất là rõ nha rất là rõ và cực kỳ là hiểu là xe đi, cực kỳ hiểu là xe đi luôn nha này lên Rồi, cửa hàng xin nhắc lại số điện thoại số 0919243566 à, là số Zalo của cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai. Rồi xe quá trời zin các anh chị ơi. Hầu như là từ trong ngoài nách cửa kẹt rồi là zin hết. À, không thể nào bàn. Chiếc xe 51 à, 52A 6585 là chiếc Toyota Nova sản xuất 2008 phiên bản à, G không gia đình à, không có à, kinh doanh dịch vụ 8 chỗ ngồi à, anh chị nào có kết nối thì gọi liền sau khi cửa hàng quay xong để cho bảo trì bảo dưỡng đánh bóng dọn vệ sinh à, vừa về là quay liền anh chị nào có nhu cầu kết nối làm cộng tác viên bán vô phụ cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Nay chúng ta truy cập vào YouTube ô tô Lương Ngọc Đồng Nai và bấm đăng ký có phải màn hình sau khi chúng ta có bấm đăng ký thì kênh sẽ thông báo tới cho các anh chị biết là hôm nay có xe mới về và nếu chúng ta muốn làm cộng tác viên bán xe thì chúng ta chia sẻ video này trên trang cá nhân Zalo Facebook của mình sau khi các anh chị bán ờ, giao dịch môi giới thành công hoặc giới thiệu cho cửa hàng ô tô Long Ngọc Đồng Nai mua cũng như giới thiệu cho cửa hàng ô tô Long Ngọc Đồng Nai bán thì cũng cứ kiếm thêm thu nhập từng cửa hàng ô tô Long Ngọc Đồng Nai chúng ta sẽ thanh thanh toán chuyển khoản qua tiền hoa hồng cho các anh chị khỏi phải đến nhận trực tiếp tại cửa hàng hiện nay cửa hàng nằm trên bãi xe của cửa hàng Long Ngọc Đồng Nai còn rất là nhiều chỉ quay từng chiếc một cho mỗi khi xe mới về còn xe hiện tại tại kho cũng còn khá là nhiều anh chị lưu ý là chúng ta nhớ là bấm đăng ký sau khi tắt video cũng như là chúng ta bấm chia sẻ để có xe cùng bán và hào tôi là ngọc nai xin chào các anh chị à, chúc các anh chị xem xe vui vẻ và cũng như là chúc các anh chị cộng tác viên tháng này bán nhiều hơn tháng trước và xin chào và hẹn gặp lại xe sau